Xin kính chào tất cả quý bạn, chào mừng tất cả mọi người quay trở lại với kênh YouTube soi cầu túc quý 7 hiện tại 6 giờ 39 phút, 6 giờ 39 phút buổi tối chủ nhật ngày 29 tháng 12. Thì như mọi ngày mình lên cập nhật kết quả sổ số miền Bắc cũng như dự đoán cho ngày hôm sau. Trước đây là bảng lô tô kết quả sổ số miền Bắc buổi tối chủ nhật ngày 29 tháng 12. Đặc biệt ngày hôm nay về định dạng 31701 đó 31701 Đặc biệt ngày hôm nay thì tiếp tục ra 01 tắt điện. Đó, về à, càng 7 đầu không đít 1 tổng là tổng 1 yệt như cái tổng ngày hôm qua đúng không? Còn lô tô ngày hôm nay thì đầu 3 và đầu 7 đã chính thức câm rồi. Lô tô tập trung nhiều ở cái đầu 0, đầu 2, đầu 9, đầu 5 và đầu 6. Ngày hôm nay lô kép lỗ rất nhiều luôn. 55, 66, 99, 44, 11 ở rất nhiều kép đúng không ở lô hai nháy anh em này có không một sáu mươi năm 55 ba con lô tô lỗ hai nháy mọi người nhá đó có hai đầu bị câm và cái đuôi năm này cũng rất nhiều cũng như đuôi một này cũng khá nhiều luôn đó như vậy đặc biệt ngày hai ngày hôm nay thì à, đều bệt một đó đều về à, sắt kép không một đúng không qua về 201 này thì 701 đặc biệt thì khó rồi. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng kiểm tra kết quả với lô tô ngày hôm qua. Ngày hôm qua trên kênh YouTube soi cầu thứ 7 dự đoán độc thủ lô tô 16, bạch thủ 17 và thêm con 3233 ghép xiên. Ra đặc biệt chạm 3 và chạm 8. Thì kết quả nhất rồi. Với lô tô độc thủ 16 ngày hôm nay thì có độc thủ lô tô 16 nha. Yeah đó, ờ, chúc mừng tất cả các bạn ngày hôm nay đã chung máu kết cầu với cây soi cầu thứ bảy thì duy nhất chúng được độc thủ lô tô 16 sáu. Ờ, ngày hôm qua mình có bắt Zalo con độc thủ 16 khoảng ờ, một nhóm khoảng 10 người chơi mà không lỗ đó, mình khá đáng tiếc luôn thì ngày hôm nay mình cho lên video phát lỗ luôn đó, ngày hôm qua 16 đã bị giam rồi đấy không thì qua đã lỗ rồi đấy nay thì Zalo tiếp tục ăn được độc thủ lô tô 66 xiên 6605 yeah. Dạ. Đó, ờ, bắt xong thủ 05 20 62 thì lộn con 26 Đó, ờ, như dù sao ngày hôm nay cũng các bạn Zalo cũng trúng được độc thủ lô tô 66 rồi yeah. Dạ, độc thủ lô 66 tuyệt vời đó những anh em mất phí nhá còn mấy ông nào mà thân quen này cho con 20 cũng trúng lốt rồi đó, ờ, chúc mừng tất cả các bạn ngày hôm nay Zalo à, video thì ăn được độc thủ lô tô 16 đó dù sao thì hai con quan trọng nhất hai con trên đầu ngày hôm qua độc thủ 84 nay tiếp tục ăn độc thủ lô tô 16 nha. Còn uh, thì hai em này đều chưa trúng về xiên. Đó, ờ, về xiên hai anh em này đều chưa trúng rồi. Đó, ờ, hy vọng ngày mai có thể khả năng sẽ ăn xiên cho mọi người thôi. Còn đặc biệt này thì cũng khó quá rồi, không thể trúng nổi đặc biệt ngày hôm nay nha. Đó, ờ, chúc mừng tất cả các bạn ngày hôm nay trùng máu kết cầu với cây soi cầu thứ bảy với độc thủ lô tô 16 và Zalo ngày hôm nay ăn độc thủ 16 xiên 6605 song thủ 05 một con 05 thôi còn con 62 thì lộn xáo con 26 như vậy cũng là điều tuyệt vời thành công rồi còn đặc biệt thì sau cái bắt lại thì chưa trúng nó ra cái đầu ba chứ không ra đít đúng không nó về 31 đầu cơ đó ngày hôm nay thì cũng có khoảng 50.000 người xem chào tất cả quý bạn yeah. chào mừng tất cả mọi người quay trở lại với đó 50.000 người xem ở ngày cuối tuần cho nên lượt xem cũng uh, ở mức độ trung bình thôi đó, và được khoảng 2.249 lượt thích của tất cả mọi người. Đó mình xin chân thành cảm ơn tất cả tất cả tình cảm của quý bạn trong nước và ngoài nước. Nam nữ, già trẻ, gái trai đã để đây một nút like nha. Để xem kênh soi cầu Túc 7 thì đừng quên dành tặng cho kênh một nút thích tại đây làm niềm cổ vũ động viên cho kênh soi cầu Túc 7 ngày càng trở lên dần dần hoàn thiện hơn, chốt được con số đẳng cấp, đẳng cấp hơn để mang lại thật nhiều món lợi nhuận cho anh em hơn nha. Yeah họ ờ, xin chân thành cảm ơn gần 2,3 nghìn người đã đặt nút thích tại đây nhé. Đó ờ, thì ờ, video ba ngày hôm nay chúng ta cũng đều ăn rồi. Đó, hôm nọ ăn à, bạch thủ đô tô 34, ngày hôm qua thì ăn độc thủ 84, nay thì tiếp tục ăn độc thủ 16 đúng không? Đó hai con trên đầu quan trọng nhất chúng là có lời to rồi, nhất là văn nghệ trà đá bia hơi. Yeah. Đó, ờ, và cùng điểm qua một số comment của tất cả bạn ngày hôm nay. Tôi quyết định theo dàn đề của bạn nhá. Bạn à, em mời dàn Mỹ ngày hôm nay thì chưa chính xác. Dàn đặc biệt ngày hôm nay thì thật sự đặc biệt ngay thì khó trúng quá rồi. Anh Bảy ơi, anh đẳng cấp lắm. Cảm ơn Nguyễn Minh Tuấn nha. Yeah. Anh chốt số chuẩn quá, em lại không đánh chỉ xem anh chốt thôi. Nhưng thật sự anh đẳng cấp và sẽ luôn like cho anh. Chúc anh và gia đình mạnh khỏe. Cảm ơn bạn. Tia Kim Bạn này chắc ở Hàn Quốc đúng không Mai anh đọc comment nhớ nhắc tên 18 giờ 29 lên nhé. Ok, 18 giờ 29 sổ số miền Bắc nha. Yeah. Đài báo 5 số đuôi anh 7 lố bùm của bạn Huệ Trương. Cảm ơn bạn giúp à, giúp cho hàng ngàn người xem. Cảm ơn bạn Hương Phạm nha. Yeah. Bạn à, Yến Trương Trần dự đoán Độc thủ lô 50, bạch thủ 44 thì chúng nó còn 44 bạn nhé. Anh Bảy ơi, hôm nay ra khơi rồi à? Qua bọn chúng ra khơi gì? Nhỉ, yeah, không hiểu kiểu gì luôn. Đó, chào anh tứ Quý Bảy, cảm bạn rất nhiều. Thật tuyệt vời, anh em thợ xây. Cảm ơn anh Bảy rất nhiều. Lại thêm tiền vào quỹ để uống bia. Một triệu like lụt thích cho anh Bảy và gia đình an lành. Cảm ơn bạn Tân Vũ. Đó, Thay lời đội ngũ phụ hồ xin chân thành cảm ơn anh Tức Quý Bảy cũng văn nghệ được mấy ký bia rồi để tiếp tục đi làm chúc đội ngũ kênh phát triển và chúc anh Bảy luôn khỏe mạnh trẻ khỏe Cảm ơn gì đây đó ba ngày hôm nay thì chúng rồi đó có rất nhiều cái lượt comment và rất nhiều lời khen ngợi của tất cả mọi người đây đó mình xin chân thành cảm ơn tất cả tất cả mọi người hôm qua em vào bờ rồi nhưng chúc anh sức khỏe đó ngày hôm qua cũng rất nhiều các bạn vào zalo cảm ơn mình con độc thủ lô tô 84 đó ngày hôm qua khả năng con 84 rất nhiều người chơi cho nên là xít không ra giải g7 mới ra đó ngày hôm nay thêm con xiên 3233 à, thì à, kép ra rất nhiều nhưng đầu ba đã chính thức cầm rồi đó, chúng ta được con quan trọng hơn là con 16 nha đó, chúc mừng tất cả các bạn và cũng xin chân thành cảm ơn tất cả những lời khen ngợi của tất cả các bạn tại đây nha à, xin chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều và cũng những nút thích của mọi người sẽ làm kênh soi cầu thứ bảy sẽ cố gắng hơn cố gắng hơn trong các video cũng như cầu kèo của ngày hôm sau à, anh em nào xem mà chưa đăng ký kênh thì ấn đăng ký kênh nhé đó ờ, xem chưa đăng ký kênh thì ấn đăng ký kênh để đỡ phải tìm kiếm xa xôi cũng như là tìm kiếm một số kênh giả mạo đó trên zalo thì một số người lớn tuổi bảo là phải nhớ làm video đều đặn không được tỏ đó thì ấy ờ, kênh đang 16.000 người đăng ký anh em xem mà chưa đăng ký kênh ấn vào nút đăng ký kênh và đừng quên nhấn thêm hình quả chuông bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi mình phát sóng video thì anh em sẽ là người nhận đầu tiên nhé dạ. yeah. đó còn ngày mai ngày 30 tháng 12 ngày 30 tháng 12 thì sau khi đang nghiên cứu và phân tích cầu kèo thì mình đã thay mặt đội nhóm cây soi cầu tứ quý 7 Viết xoa cầu chốt số tham khảo dự đoán cho ngày mai. Đó, tiếp tục là ngày hôm nay một ngày đại thắng cả video và Zalo. Yeah. Đó. Ngày mai thì kênh soi cầu thứ bảy sẽ dự đoán cho tất cả mọi người với con độc thủ lô tô. Có ngày hôm nay mình chốt à, Zalo uh, con độc thủ lô tô 66. Một số anh em rất lo ngại, đúng không? Đó, mình bảo cứ bình tĩnh, 66 hung trước ra rồi nhưng nay cầu vẫn rất đẹp đó ờ, này kép thì rất nhiều rồi yeah đó, ờ, tiếc còn uh, à, ghép con 6616 thì vẫn đang xiên ngày mai thì kênh thứ quý bảy sẽ dự đoán độc thủ lô tô cho ngày mai lô tô 05 yeah. và bạch thủ lô tô cho ngày mai lô tô 06 yeah. xiên ngày mai xiên hai ngày hôm nay chưa chính xác rồi hy vọng ngày mai có thể là sẽ ăn xiên được đó hai con chính nha còn hai con xiên này chỉ là phụ thôi anh em nha thêm con 37 73 05 06 anh em tự ghép vòng quay xiên mình ghi chữ xuyên quay ở đây cho nó dễ đúng không đó xuyên quay tự ghép vòng quay xiên với cặp 3773 cũng như là thêm con 0506 nữa nha đó còn chắc đặc biệt thì à, lại phải hoãn một ngày đã bởi vì hôm nay à, về 01 thì gãy cầu gãy cầu đặc biệt cho nên là hoãn hoãn một ngày nha yeah đó hoãn để mình ngâm cứu cầu đặc biệt đặc biệt đang uh, khó có thể là lại ra như cái đợt trước thì uh, 8448 2442 thì cũng khó lắm này 01 này lại về 01 thì rất khó đúng không đó cho nên đặc biệt tạm hoãn đấy về lô tô là như vậy nha ở trên đây là toàn bộ phần dự đoán kết quả lô tô cho ngày mai về lô tô độc thủ 05 bạch thủ lô tô là 06 xiên quay thêm con 3773 làm xiên cặp song thủ 3773 làm xiên ngày hôm nay đầu 3 đầu 7 câm thì mình sẽ ghép hai cái đầu này lấy thành một cặp song thủ làm cặp xiên cho anh em độc thủ là 05 và bạch thủ 06 ngày hôm nay 06 rơi hai nháy 05 thì lỗ hai ngày liên tiếp đúng không ngày mai vẫn bắt bình thường cho tất cả mọi người đó ngày nay lên video cũng rất sớm Họ quay xong 5 ờ, phút là mình đã lên video cho mọi người rồi nha Họ lô tô đã gửi gắm lên tất cả mọi người Chơi nhỏ nhẹ, văn nghệ, trà đá bia hơi, chiến thuật Đó, khôn dài còn hơn khôn ngắn trên video Ngày nào cũng thế thôi Ngày nào cũng quay cho nên ngày nào cũng cần phải nói như vậy thôi nha Đó, văn nghệ trà đá bia hơi với độc thủ lô tô 05 Bạch thủ 06 đã thông qua ngày liên tiếp rồi 7 ngày hôm nay bác thì ăn 6 ngày cho anh em rồi riêng về bạch thủ và độc thủ đúng không chết có đúng con ngày rồi đó 7 ngày ăn 6 và ăn được xiên là 3 ngày ăn xiên đó, 7 bắt 7 ngày mà ăn được 6 ngày 3 ngày ăn xiên mà trên video hàng nghìn người chơi không phải ít nó cũng làm cái điều gì đó rất là ác liệt rồi đúng không đó video văn nghệ trả đá bê hơi thì mới có thể được như vậy thôi còn chơi to chơi lớn là không thể đâu anh em chú ý lắng nghe là như vậy nhỉ bởi vì mình có nói là chúng ta phải chú ý tất cả những người anh em trên video phải chú ý nhà cái người ta kinh doanh nhỉ người ta phải là người lợi nhuận đầu tiên chứ không phải là là anh em đâu đó nhỉ đó, anh em hãy khôn dài và ăn ít thôi đừng anh em nào mà chơi to chơi lớn những con số này nhỉ nhà cái người ta phải ra mà ngay chắc chắn là như vậy bởi vì người ta kinh doanh người ta không bao giờ chịu lỗ đâu anh em chú ý nha đó còn anh em nào cần số chuẩn xác hơn thời gian nó ngâm ngâm cứu dài dài hơn thì kết nối một số điện thoại zalo duy nhất đó chính là 0334 692 696 một số điện thoại zalo duy nhất của kênh soi cầu túc kỹ bảy nha đó, kênh soi cầu túc bảy chỉ có một số điện thoại zalo duy nhất đó chính là 0334 692 696 zalo câu kín vào bờ của kênh túc kỹ bảy đó nha yeah có đúng một số điện thoại Zalo chính từ miệng mình đọc ra đó chính là 0334 692 696 và Zalo cầu kín cả bờ và bờ anh em nào cân số chuẩn chắc hơn thời gian nó ngâm cứu thật là dài hơn 24 giờ đồng hồ để mình ngâm cứu thì à, kết nối với số điện thoại Zalo này 0334 692 696 và Zalo có thu phí trước không vào Zalo xin số nha đó chú ý là không vào Zalo xin số và mình chúc mừng tất cả hai ngày hôm nay đều ăn xiên đó, ngày hôm qua thì bắt hai cặp xiên trúng cả 85, xiên 62, 85, xiên 65. Ngày hôm nay thì ăn được một cặp thôi. Ăn được một cặp là 66, xiên 05, ăn được bạch thủ 66. Đó là điều tuyệt vời rồi. Yeah. Đó. Chúc mừng tất cả các bạn Zalo. Rồi video thì à, cứ củ từ nha, 5 điểm 10 điểm thì tiếp tục văn nghệ trả đá bia hơi cho mình. Còn bây giờ thì mình xin kính chào và gặp lại tất cả mọi người Hẹn mọi người vào buổi tối ngày mai Ngày 30 10 tháng 12 Mình sẽ lên cập nhật kết quả sổ số miền Bắc Cũng như dự đoán cho ngày cuối cùng Của tháng 12 dương lịch ngày 31